Vâng, chào ờ, quý anh chị đã quay trở lại với kênh kiến thức tổng hợp thì ờ, hôm nay Tuấn Hoàng sẽ ờ, hướng dẫn quý anh chị chuyển đổi cái file PDF sang file Word bằng một cái trang web rất là hay đó là trang ocr2 exit.com cái đường link này mình sẽ để ở phần mô tả của video và mọi người đầu tiên thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình bằng một like và một nút đăng ký kênh chỉ dành 5 giấy thôi ạ đấy đó là một cái à, khích lệ tinh thần rồi bây giờ không à, nói lòng vòng nhiều nữa thì à, đầu tiên các anh chị nhập vào cái đường link này và chọn cái file PDF cho mình nhập vào đây nhé nhập vào chọn file này đấy và mình sẽ về tới cái đường dần chứa cái file đấy đấy là file tên file à, có đuôi là 02 nha rồi mình tải lên anh chị à, đợi một lát nó sẽ loạt cái file lên đấy, đợi một lát cỡ vài giây sau đấy thì cái file này nó loạt xong thì nó có một cái đường màu xanh này ở dưới này chúng ta sẽ chọn uh, uh, chuyển đổi các tập tin PDF thành cái định dạng là file file Word nhé định dạng file Word này rồi hoặc là các anh chị muốn firework 203 cũ hơn thì chọn cái này còn không mình cứ chọn mặc định là chấm docx này. và ở dưới này phương thức uh, à, OCR phương thức OCR tức là nó sẽ nhận diện cái cái cái file đó về cái định dạng văn bản các anh chị kích vào đấy và chọn nhận dạng văn bản cho mình nhé sau đó chúng ta chọn bắt đầu này đấy thì sau khi nhấn bắt đầu thì uh, trang web này nó đang còn xử lý trực tuyến cho mình đang còn xử lý trực tuyến rất là tiền lời đúng không ạ chúng ta hãy đợi và như vậy là đã xử lý xong file đã được chuyển đổi đấy và nó tự động tải về cho các bạn ở dưới này chúng ta mở lên xem thử như thế nào nhé đấy rất là tuyệt vời nhá ở đây các bạn thấy nó phát hiện định dạng chữ rất là tuyệt vời tuy nhiên cái phông chữ của nó sẽ à, sẽ là phông chữ này thì bây giờ mình à, sẽ chọn toàn bộ và mình chọn tham new roman đúng không ạ tham new roman ở đây mình sẽ chọn phông 14 đấy rất là tuyệt vời nói chung là nhận dạng rất là tuyệt vời đúng không ạ các anh chị đấy chúng ta có thể chỉnh sửa lại những cái này nó rất là nhanh Đấy, thay vì các bạn à, cầm ra cái tiệm dịch vụ để à, để để để chúng ta thuê người ta đánh máy lại thì bây giờ chúng ta sẽ cấn chỉnh lại những cái lỗi này chúng ta trang trí lại đúng không ạ chúng ta trang trí lại nó rất là hay Đấy. chúng ta có thể chỉnh sửa lại này. Đấy. ở đây nó phát hiện cả ngày tháng năm cho mình luôn số này Đó. về việc này. những cái này thì mình à, trang trí văn bản lại đúng không ạ so với bản gốc thì đây đó so với bản gốc Cái anh chị có thể copy ở đây nhưng mà copy như thế này thì nó có một số file thì copy được nhưng một số file thì không không không copy được cho nên chúng ta chuyển đổi như thế này nó rất là nhanh đấy và mình sẽ đánh giá cái này là rất tốt đúng không đánh giá rất tốt rồi ok như vậy là mình đã làm một cái video cho quý anh chị để chuyển đổi guộc chuyển đổi PDF sang Word đấy các bạn thấy hay thì hãy follow mình thì uh, cái số điện thoại của mình là 0913 585 716 mình là kỹ sư Tuấn Hoàng và chuyên hỗ trợ tư vấn đấu thầu qua mạng cũng như là cung cấp phần mềm cung cấp chữ ký số à, phục vụ cho kỳ thuế kỳ à, ờ, hải quan kỳ đấu thầu kỳ bảo hiểm xã hội vân vân à, hoặc là các bạn muốn mua phần mềm dự toán F1 hay là phần mềm nghiệm thu 360 thì hãy liên hệ mình với số điện thoại trên nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn à, à mình sẽ giới thiệu thêm là cái chương trình mà à, mua chữ ký số thì à, mua các bạn mua ở đâu cũng được nhé mình không bắt buộc nhưng mà mua ở chỗ mình á, thì à, mình sẽ tặng các bạn thêm một năm và chiết khấu thêm 25 phần trăm cái giá Đấy, và bên cạnh đó là mình có một cái room để mà hỗ trợ cho các anh chị em về đấu thầu qua mạng đây mình có một cái room là đấu thầu thực chiến đấy, 557 thành viên đó, ở trong này là mình đã hỗ trợ rất là nhiều à, những uh, thành viên ở trong này là đều là khách hàng và đều là học viên của mình hết à, cả nhà nhé Rồi, ok xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau xin cảm ơn nhớ bấm vào cái nút chia sẻ và subscribe kênh giúp mình nhé